Chào tất cả anh em Video ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn Đấy, bộ hột tài xỉu hoàn toàn là không tăng tích Đấy, bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn của anh em thì à, cái bộ hột này nó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy, thì à, anh em cũng à, quá quen thuộc với cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi đúng không ạ Đấy, thì thời gian gần đây cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó làm mưa làm gió trên thị trường Đấy rất là nhiều anh em à, thầy thợ tay cái săn đón cái bộ hột này Đấy. bộ hột này thì hoàn toàn là không tăng tích nên là anh em đi chơi ở dòng thứ anh em cực kỳ là yên tâm Đấy, nên là nó làm mưa làm bão một thời gian này thì uh, hôm nay tôi lại uh, à, dành tôi lại làm clip giới thiệu cho anh em cái bộ hột Đấy. thì uh, cái bộ hột này cái khi anh em đi lắc cái bộ hột này ở dòng sới ấy, cái tỷ lệ của nó nó sẽ đi đều cho anh em nhá Đấy. và cái bộ hột này nó giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em này đấy anh em có thể lắc cái bộ hột này đi theo ý của anh em đấy. thì à, khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu của bên cơ sở chúng tôi thì anh em sẽ được hướng dẫn cái cách lắc hột tài xỉu đấy. cách lắc hột tài xỉu đi theo ý muốn đấy. mẹo lắc hột tài xỉu đấy. mẹo chơi tài xỉu bịp luôn thắng anh em nhé thì à, anh em muốn sở hữu cho mình thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình kia anh em nhé thì à, không làm mất nhiều thời gian của anh em thì à, đầu tiên thì tôi sẽ đi vào test cho anh em tăng tích của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này cho anh em yên tâm hơn khi anh em à, sở hữu nó và anh em đi chơi anh em nhé ăn thua cho anh em trẻ một luôn đó, bao nhiêu tiền cũng dám chơi anh em nhé trước khi chơi thì đặt tiền xuống rồi chơi Đấy. bao nhiêu tiền cũng dám nhận trước tiên là nâm châm này Đấy, nâm châm thì không hít nhé hoàn toàn không hít đúng không anh em nắp chén đĩa cũng là nắp chén đĩa chợ thôi Đó. Đó. camera đập vậy là là chỉ có vứt thôi đúng không anh em Đó. bây giờ tôi sẽ dọn đèn cho anh em này đó anh em thấy hột rất là trong nha anh em nhé trong không tì vết luôn đúng không ạ nước muối nổi Đấy, nổi rất là đều đúng không em Đó. và anh em vớt hột thì uh, lưu ý lau sạch sẽ bằng hột bằng khăn lau hết những cái cái hột mặt hột và anh em có thể rửa nước cũng được lau khô cũng được nhưng mà anh em phải lau kỹ Đấy, để cho nó thấm hết những cái nước muối ở trong cái kẽ hột mặt hột này đi nếu không nó làm sai cái tỷ lệ của bên cơ sở chúng tôi đã làm vào cái bộ hồ tài xỉu 2020 này anh em nhé thì vừa rồi test cho anh em xem cái phần tăng tích của nó rồi đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ đi test cho anh em cái phần à, của cái bộ hột này xem là cái tỷ lệ của nó về như thế nào nó đi đều ra sao và cách lắc giữ tài giữ xỉu như thế nào và cái bộ hột này có một ưu điểm nữa là nó lên bão khá là cao anh em nhé thì anh em đi chơi sòng sới những cái chén bão lên cho anh em thì anh em rất là có lợi Đấy, rất là cần thiết để một cái ưu điểm của một cái bộ hột tài xỉu cần thiết phải có là cái tỷ lệ bão thì uh, test luôn cho anh em cái uh, trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của bộ hột nha anh em nhé tài 552 đấy lên cặp rất nhiều đúng không anh em xuống xỉu 135 lên tài 236 xuống xỉu 124 đúng không ạ đấy bộ hột đi cực kỳ là đều và khôn nha anh em nhé anh em xem thì anh em cảm nhận xem là bộ hột này nó hay như thế nào 456 tứ ngũ thiên đúng không ạ tứ ngũ thiên tài Đấy, vừa rồi test cho anh em xem à, cái tỷ lệ đi đều của bộ hột ngoi thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái à, cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi cho anh em mở mang tầm mắt anh em nhé và cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích Đấy, và cái bộ hột này là hàng độc quyền cơ sở bên tôi và cái cách lắc này cũng vậy Đấy. test luôn cho anh em 135 thì à, tôi giữ luôn xỉu cho anh em vài chén này 124 tiếp tục vẫn là xỉu Đấy, 234 vẫn là xỉu tiếp anh em nhé 134 Đấy, bột đi cực kỳ khôn luôn anh em nhé Đấy. tiếp tục test cho anh em này chén này lên tài tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em nha anh em nhé thì anh em lắc đều tay thì nó lên bão cho anh em rất là cao đấy anh em để ý bộ một lên đôi cực kỳ là nhiều lên cặp cặp cặp cặp không đó. tiếp tục giữ luôn tài cho anh em 663 đấy. tiếp tục lại lên cặp cặp lục đúng không anh em tiếp tục vẫn là tài đấy. 246 443 tiếp tục lại có cặp tiếp đúng không anh em đó, chỉ cần anh em lắc đều tay chuẩn là nó sẽ ra tỷ lệ bão rất là cao anh em nhé đó bão hú đúng không anh em đó giữ tài giữ xỉu cho anh em rồi test hột đi đều cho anh em rồi và cũng cho anh em xem là cái bộ hột này nó tỷ lệ lên bão của nó rất là cao lên cặp rất là nhiều đó thì anh em à, xem video thì anh em cũng cảm nhận được một phần nào về cái bộ hột tài xỉu 2020 này đúng không anh em thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ hồ tài xỉu 2020 này để cho anh em ra sòng suối anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp Đấy. thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình và anh em được hướng dẫn thêm những cái mẹo đánh tài xỉu bịp mẹo lắc hột tài xỉu cách lắc hột tài xỉu đi theo ý muốn và cái mẹo chơi tài xỉu bịp luôn thắng Đấy. anh em rất là lời khi anh em đến với cơ sở bên tôi Đấy. bên tôi rất là nhiệt tình với khách hàng em nhé thì uh, anh em đang xem video thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi để ờ, tôi có động lực làm thật nhiều những video mới nhất về các dòng đồ chơi ờ, tài xỉu bịp để cho anh em tham khảo và sở hữu anh em nhé thì ờ, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn